Cô gái đang chuẩn bị nấu cơm, bỗng dưng trông thấy cánh tay mình đang phồng lên, hai chân dần to ra, bụng mỡ lập tức nhô lên. Cúc áo bật ra, cô biết mình sắp hết thời gian, vội tháo tạp dề, ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Cô suýt nữa đã bị y do phát hiện, mà lúc này Chehi đã hoàn toàn biến thành một bà cô mập. Sáng hôm nay cô đã đặt báo thức, muốn kiểm tra xem lúc ngủ có khiến nước hoa mất tác dụng hay không. Nhưng mọi chuyện không giống như cô nghĩ, tìm mãi vẫn không ra nguyên nhân. Đột nhiên nhìn lên đồng hồ nhớ lại, tối hôm qua cũng vào giờ này cô đã thay đổi ngoại hình, Thế là cô đã rút ra kết luận, nước hoa chỉ có tác dụng trong vòng 12 giờ. Y do trở về phòng ngủ, lại bị tia chớp làm giật mình, dường như anh sắp không trụ được nữa rồi. Trong bữa sáng anh kêu Chê đọc lại bảng biểu ngày hôm qua. Ai ngờ cô lại đọc không sót một chữ nào, khiến Y do tròn mắt kinh ngạc, thấy cô có thể ghi nhớ toàn bộ, anh cảm thấy có điều gì đó bất thường, liền kêu quản lý đi điều tra thân phận của cô. Tối đến Chê nằm trên giường, nhìn lại video catwalk của mình trên điện thoại, khiến cô nhớ lại khoảng thời gian làm người mẫu của mình ngày trước. Lúc đó thanh xuân tươi đẹp, thân hình nóng bỏng, nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô vô tình bị ngã. Thì ra Chehi đã mang thai. Tại bệnh viện, bạn trai rút nhẫn cầu hôn và hứa cả đời này sẽ đối tốt với cô. Chehi tin vào những lời mật ngọt của tên xấu xa này, đã buông bỏ giấc mộng làm người mẫu của mình. Hiện tại cô đã có trong tay lọ nước hoa thần kỳ này. Chehi quyết định một lần nữa theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu. Cho dù làm người mẫu một ngày cô cũng mãn nguyện, chỉ cần xịt nước hoa, trước khi nó sắp hết tác dụng thì cô sẽ không lo cơ thể sẽ quay về dáng vẻ mập mạp lúc trước nữa. Nhưng sau một ngày dùng nước hoa, cô bắt đầu tính toán dung tích còn lại. Dựa vào dung tích nước hoa mình dùng mỗi ngày, cô đưa ra kết luận lọ nước hoa này chỉ đủ dùng trong một năm. Đồng thời cái giá phải trả sau khi dùng hết lọ nước hoa là gì? Dựa vào bốn chữ còn sót lại dưới đáy lọ, lẽ nào sau khi dùng hết lọ nước hoa cô sẽ chết sao? Nhưng cô không hề quan tâm, sống trong hình dạng của một bà cô mập ú chỉ bằng chết đi cho rồi. Hiện tại cô chỉ còn lại một năm, vậy nên cô phải nắm bắt khoảng thời gian này. Chehi vô cùng vui vẻ. Một hôm hai người tới siêu thị mua đồ, Chehi trông thấy chồng cũ và Tiểu Tam cũng có mặt tại đây. Chồng cũ đã trông thấy cô, do quá hoảng loạn cô đã quay sang hôn Izo. Sau khi Izo phản ứng lại, anh bắt đầu không ngừng la hét, nói có kẻ hiếp dâm, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đến chồng cũ của Chehi cũng chạy tới hỏi tên hiếp dâm ở đâu. Izo bất lực chỉ về phía Chehi đang bỏ chạy. Cô gái kia là kẻ hiếp dâm á. Vâng. Anh có bị gì không vậy? Sau khi về nhà, y do lập tức đuổi cô ra ngoài. Sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng vài lần. Khi anh mở tủ lạnh trông thấy bên trong có rất nhiều đồ ăn, nhưng anh hoàn toàn không biết những thứ nước uống này là gì. Thế là anh dùng ống nhòm quan sát Chei đang ngủ ngoài công viên, quyết định cho cô cơ hội cuối cùng. Trên đường về nhà lại trông thấy một chú cún, anh lập tức bị sự khủng bố của chú chó làm cho kinh sợ ngã ra sau. Vào thời khắc quan trọng, Chei chạy tới ôm chú cho rời đi. Lúc này Y Izo mới thở phào nhẹ nhõm, hai người trở về nhà. Y Izo cảnh cáo Chei, sau này đừng mang những thứ ghê gớm đó về nhà bởi vì anh mắc chứng sợ hãi. Ngày hôm sau khi Chee đưa đồ tới cho Izo, lại vô tình bắt gặp con gái. Cô vội quay mặt đi, con gái cũng không nhận ra cô, nhìn đống mì gói trên tay con gái. Chee lập tức đau lòng, thế là cô đã đem đồ mình nấu tới cho con gái. Con gái nhìn những món ăn quen thuộc, lập tức nhận ra đây là do mẹ mang tới. Cô vội chạy ra ngoài tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu cả. Tại công ty Chee vô tình đụng trúng một anh chàng. Anh tên Min Seok, là một ca sĩ cũng là thần tượng mà cô theo đuổi. Chehi có nằm mơ cũng không ngờ, lại có ngày được tiếp xúc gần gũi với thần tượng thế này. Mà bên này, người của Izo cũng tra ra thông tin về Chehi. Bọn họ biết được Chehi đã gặp tai nạn vào ngày hôm qua. Vậy người tên Chehi đang ở nhà Izo rốt cuộc là ai? Bọn họ lập tức tới cửa hàng quần áo, tại đây tìm được chứng minh nhân dân của Chehi. Cô gái ngửi một chút nước hoa, lập tức từ một bà cô nặng hơn 100 kg, biến thành một cô gái có thân hình thon gọn, thuận lợi tham gia buổi tuyển chọn người mẫu. Nhưng khi thay quần áo, cô phát hiện con gái mình cũng tham gia cuộc tuyển chọn. Sợ bị phát hiện, Chê vội chạy khỏi phòng thay đồ, mà quên luôn điện thoại ở đó. Con gái nhìn chiếc điện thoại quen mắt, liền lấy điện thoại của mình ra, phát hiện hai chiếc ốp giống hệt nhau. Cô vội gọi điện thoại cho mẹ, lại thấy chiếc điện thoại trong tay mình reo lên. Cô lập tức nhận ra chiếc điện thoại này là của mẹ mình. Cô liền vội vã đuổi theo. "Mẹ ơi, đây là điện thoại của chị ạ." À. Em thấy nó trong phòng thay đồ. Thì ra y do gọi điện thoại tới khiến con gái hiểu nhầm, cho rằng ban nãy điện thoại reo chỉ là trùng hợp. Chê Hi thấy con gái không nhận ra mình của 20 năm trước mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Chê Hi tới cửa hàng quần áo để chuộc lại chứng minh nhân dân của mình. Thấy nhân viên thông báo chứng minh nhân dân của mình, đã có người tới giúp cô lấy về rồi. Điều này khiến Chê Hi lập tức hoảng sợ, lẽ nào thân phận của mình đã bị lộ tẩy. Cô ôm đống quần áo rón rén trở về nhà. Cô tưởng y do đã tới lấy chứng minh nhân dân của mình. Cô liền vội giải thích, nói đó là chứng minh thư của mẹ mình. Y do nghe xong lập tức nói không phải mình lấy. Chê Hi cũng cảm thấy với tính cách của người đàn ông này, chắc chắn không bao giờ chịu trả tiền quần áo cho mình. Cô không biết chứng minh thư của cô đã bị tên trợ lý lấy đi. Hơn nữa hắn ta còn dùng nó để tra ra tấm ảnh hồi trung học của cô. Hắn lấy ảnh trên chứng minh nhân dân đối chiếu với ảnh hồi trung học, lập tức hét lên, bỗng hắn nhớ lại hôm đó, sau khi Chê Hi vào nhà vệ sinh thì không thấy bước ra nữa. Người bước ra lại là một bà cô mập ú. Hiện tại đã biết rõ tất cả. Hắn không dám tin mà vỗ vào mặt mình mấy cái. Ngày hôm sau trợ lý bắt đầu thăm dò y do hỏi anh có thấy Chehi có chỗ nào kỳ lạ không? Y do lập tức kích động, anh cảm thấy Chehi chỗ nào cũng bất thường. Trợ lý gặng hỏi anh có từng thấy cô có thay đổi lớn nào không? Y do nghe xong cảm thấy trợ lý điên rồi, trợ lý cũng cảm thấy chuyện này rất khó tin, nên quyết định không nói ra bí mật với Y do. Chehi muốn cùng con gái ăn cơm, lại không biết nên lấy lý do nào cho phù hợp, đối mặt với sự quan tâm chăm sóc của một người lạ mặt, con gái cũng không khỏi nghi ngờ, nhưng khi nhìn ánh mắt của Chehi, lại khiến cô cảm thấy vô cùng thân thiết. Chehi nhân cơ hội, đề nghị muốn được làm chị em tốt với con gái, con gái lập tức đồng ý cứ như vậy, hai người vốn là mẹ con, hiện tại lại trở thành hai chị em. Một hôm, Chehi cầm một bó hoa, mặc lên người một bộ đồ lộng lẫy xuất hiện trước công ty của chồng. Cô đến để làm lành với chồng sao? Dĩ nhiên không phải vậy rồi, đang là một cô gái xinh đẹp, ngay giây sau lại biến thành một bà cô mập, xuất hiện trước buổi lễ thành lập công ty của chồng. Đối diện với người tình của chồng, cô không chút dè chừng trực tiếp mắng cô ta một trận. Tình nhân sợ đến mức không dám mở miệng. Vào thời khắc người chồng đứng lên bục nhận giải. Chồng yêu, Chồng yêu chúc mừng anh. Chồng à. Đừng tới đây, chồng ơi, em tới đây. Chúc mừng chồng yêu của em, thật sự chúc mừng anh. Không phải đâu. Một màn này khiến các khách hứa có mặt đều cười nhạo, nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của người chồng này đi. Cho nên cánh đàn ông đừng có dại mà đắc tội với chị em phụ nữ. Thấy Chehi bất ngờ xuất hiện tại công ty, chồng cũng tức đến tím mặt, mà Chehi thấy vậy liền buông lời cay đắng, nói sẽ có một ngày tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi. Cầu, cầu xin cô á tôi, tôi á tại sao cơ? Cô điên rồi sao? Về tới nhà, Chehi bắt đầu điên cuồng nhảy múa ca hát. Nhớ lại vẻ mặt thảm hại của chồng cũ hôm nay, khiến cho cô vô cùng hả dạ. Khi cô đang dọn dẹp phòng sách, đã nhỡ tay mở căn phòng bí mật, bước vào căn phòng cô trông thấy có rất nhiều lễ phục bắt mắt. Sau đó cô không kiềm được mà mặc thử một lượt, nhưng cô không biết rằng những bộ quần áo này đều là món đồ quý giá của Izo. Khi anh trở về nhà, trông thấy Chê Hy đang mặc quần áo do mình thiết kế, thì lập tức phát hỏa, xông tới kêu cô mau cởi nó ra. Ai ngờ đã lỡ tay làm hỏng một chiếc váy. Chê Hy tức giận bỏ về phòng, cô thay bộ quần áo khác sau đó bước ra, sau lưng còn đeo một ba lô, nói với Izo rằng tối nay mình sẽ ngủ ở ngoài. Dù sao thì anh cũng không muốn trông thấy tôi. Tối đến khi Izo đang thiết kế quần áo, nhớ lại cảnh thô bạo với Chê Hy lúc sáng, anh thầm nghĩ có phải mình đã hơi quá đáng rồi không? Sau đó anh mở camera giám sát, lại phát hiện Chehi đang ngủ ngoài hành lang. Anh tới trước mặt cô, kêu cô mau vào trong mà ngủ. Thế nhưng gọi thế nào cũng không thấy cô dậy. Thế là anh trực tiếp lôi cô vào nhà. Khi y do bế cô lên, hai chân lập tức run rẩy. Nhìn khuôn miệng nhỏ xinh của Chehi, khiến anh liên tưởng tới trái cherry mọng nước. Chê Hi bị kẹt trong túi ngủ, cô điên cuồng vùng vẫy, làm thế nào cũng không mở ra được. Lúc này cô cảm thấy có dự cảm không lành, túi ngủ dần dần phồng lên, không lâu sau đã phồng lên như trái bóng. Vào thời khắc cuối cùng, túi ngủ trực tiếp rách ra. Chê Hi vội ngồi dậy, lúc này cô đã quay về dáng vẻ của một bà cô mập. Chê Hi ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi sao mình lại ở đây? Tối qua không phải mình ngủ ngoài hành lang sao? Không quan tâm tới chuyện này nữa, phải mau chóng tìm lọ nước hoa mới được. Cô rón rén mở cửa phòng, đi tới phòng khách, cô trông thấy túi sách của mình trên ghế, lập tức chạy tới lấy lọ nước hoa từ trong túi ra. Lúc này cô trông thấy từ xa, Y do đang nằm vật vờ trên đất, Chê Hi bước tới trước mặt anh, thì ra tối qua anh ta đã uống say, cô không vội xịt nước hoa, mà bế Y do vào phòng trước, ai ngờ lại bị trợ lý của anh bắt gặp, thân phận của cô lập tức bị bại lộ, trợ lý vội rút máy báo cảnh sát, Chê Hi thấy vậy chỉ đành nói hết mọi chuyện với anh ta. Hai người lên sân thượng, Chê Hi lấy ra lọ nước hoa, nói đây là thứ giúp mình biến đổi, cô mở lọ nước hoa trước mặt trợ lý, bắt đầu xịt nước hoa lên người, chỉ thấy ngay giây sau, cùng với một tia sét xẹt qua, ngay lập tức bà cô mập đã biến thành một cô gái tuổi 20. Trợ lý không dám tin vào mắt mình, anh lấy lọ nước hoa hít vài hơi, sau đó do quá kích động, đã đánh rơi lọ nước hoa xuống đất, khiến nước hoa trong bình đổ một nửa ra ngoài. Chê Hi lập tức nóng máu, chỉ trích trợ lý là hung thủ giết người, bởi vì sau khi dùng hết nước hoa, Chê Hi có thể sẽ chết do tác dụng phụ của lọ nước hoa. Trợ lý nghe xong liền hốt hoảng, bản thân đã đánh mất nửa năm sống của cô. Sau khi biết được chân tướng, anh ta cảm thấy vô cùng tội lỗi. Thế là, dưới sự cầu xin của Chê Hi, trợ lý đã đồng ý giúp cô giữ bí mật này. Tập phim này hôm nay đến đây thôi. Các bạn nhớ ấn theo dõi để đón chờ các tập tiếp theo nhé.